buồn chạy về cửa đại lạch bình long chạy mãi ra à

đau thương gian khó loạn màu rồi hôm nay dòng gió đã qua đã lắng ra vang lời hoàng ca dòng nước xuôi sông hàm mùa vui mỹ khê bờ cạn dài thành thơi non nước tiến xa đẹp rạng ngời gót chà vá trên đảo sơn trà bên mông biển trời hướng ra hoàng sa thế lính cao lệ người xưa ghi nhớ với lời thế gìn giữ quê hương của ta về đây thăm thú hành sơn năm quê hương mình từ hải vân xuôi xuống quảng nam quê nhà thang trên cao cánh chim xôn xao lượn bay mênh mang bao con trong xua đêm nay vỗ bờ cùng về nơi đây mênh mang sông núi đà nẵng gấm hoa tuyệt vời về đây nghe bao ý thơ rung động trong ta quảng nam ơi anh em chung cội nguồn với bao kêu sơn nghĩa tình từ xa xưa về nơi đây nâng niu ôm lấy đất đai ruộng đồng của từng ngọn núi dòng sông sức người hoa bao khát năm qua ta theo bao con sóng đưa giấc mơ ngàn khơi nơi đây ghi bao dấu chân thương vọng con người cùng kề bên nhau ta nghe trong đất trời thía tha những nụ cười về đây cho bao khát khao dòng buồn xa khơi chân trời nắng lên đánh thức muôn loài cùng vươn bay đường tương lai hoa nam đà nẵng đón ánh mặt trời để lòng người sáng Goodbye. 忘了。 trùng gió về đây ta như những cánh chim vừa sóng ngang về tô ấm chung một gia đình từ đây thanh thang cất cánh vượt trùng dương dầm bay lên cao trong ánh dương dàng giấc mơ lòng nhân ái xây tình tràn hoa thì xanh mênh mông bát ngát muôn trùng gió về đây ta như những cánh chim vừa sáng ngát về tóm chung một gia đình từ đây thanh thang các cánh vui trùng dương dòng bay lên cao trong ánh